phía đeo con thọ ta dễ con nhu có liền về có vui cha sân mong đã chi ya tu kun chi an lo lan de nu na mong sa thi a tao chi ka trông tròn đi gò mong sợ u dòng gấu nhà gấu lò lúc thế cây kia chuồng gấu xuống có kia cha khá cao của lên mùa trên yong gấu xứ lo nhau nhà trên ជាអរមោ ngã trong cho lì gò mông thanh cho cụ lò nho chia gò mò hầu còn chuộc lá của chạy xua cha cho cụ lò nho chia gò mò